Xin chào mừng các bạn đến với kênh youtube của VT88 Ở thời điểm hiện tại năm 2019 Việc chọn lựa một chiếc MacBook Pro như nào cho phù hợp là việc không hề đơn giản Trong khi trên thị trường có quá nhiều các dòng máy, các cấu hình cũng như tầm tiền khác nhau Với các máy có cấu hình cao, đời mới thì việc ờ, các bạn phải bỏ ra số tiền tối thiểu tầm khoảng 30 35 triệu đồng. Ngoài ra có những máy có cấu hình khủng các bạn phải bỏ ra tầm khoảng 100 triệu. Vậy thì với một mức tầm tiền vừa phải, bạn lựa chọn chiếc máy nào cho phù hợp? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu video này nhé. Mac Pro Retina ra mắt từ năm 2012 đến nay và đã có rất nhiều thay đổi thiết kế cũng như cấu hình nâng cao lên rất là nhiều. Nó có lại chính là dòng 13,3 inch và dòng 15,4 inch. Các bạn có thể lựa chọn mình chiếc 13,7 inch để làm công việc thiết kế nhẹ nhàng, đồ họa 2D. Còn để làm một công việc ờ, thiết kế chuyên nghiệp thì các bạn cần tìm cho mình một chiếc MacBook Pro 15,4 inch. Nó có được trang bị cấu hình cao hơn rất là nhiều với cả đồ họa về VGR. Ngoài ra, chúng ta cũng phân biệt theo kiểu dáng thiết kế Bắt đầu từ năm 2016, MacBook Pro đã thay đổi khá nhiều về mặt thiết kế. Các cổng kết nối đã được lược bỏ đi, chỉ còn cổng kết nối Type-C. Thay vì vẫn đầy đủ cổng kết nối như cái dòng MacBook Pro đã 2015 trở về trước, với hai cổng kết nối USB, hai cổng kết nối Thunderbolt, một khe đọc thẻ nhớ SD và một cổng kết nối HDMI. Bàn phím được trang bị bàn phím canh bướm thế hệ thứ hai. Trackpad đã được làm rộng hơn, màn hình cũng được nâng cấp lên rất là nhiều cho hình ảnh sắc nét hơn so với thế hệ trước. Ngoài ra, MacBook Pro 2016 trở đi còn trang bị thêm thanh cảm ứng Touch Bar thay thế cho con phím chức năng từ F1 đến F12 và ngoài ra còn được trang bị cả thêm bảo mật vân tay nữa khi chọn bộ MacBook thì mình có một lưu ý xin nhắc các bạn đó là ở các dòng MacBook Pro 15,4 inch DH12 2013 bắt đầu đã xuất hiện hiện tượng lỗi cạc VGA lỗi main cũng như là bong lớp trung hóa của màn hình thì các bạn ờ, khi chọn mua cái dòng máy này cần phải có biết kiểm tra kỹ cũng như là cần có kỹ năng để kiểm tra trước khi chọn mua dòng máy này và đối với dòng 13,3 inch đời này thì ờ, đỡ lỗi hơn vì nó không có cạc rời nên nó dùng yên tâm hơn à, tuy nhiên thì mình vẫn ờ, lưu các bạn là máy tính laptop hay là các đồ điện tử khác dòng máy nào nó cũng có niên hạn sử dụng của nó các dòng máy này thì đã được sản xuất đến ngày hôm nay khoảng 2019 thì khoảng 6 7 năm rồi thì các bạn cũng cần lưu ý và cân nhắc trước khi mua thì dù sao là cũng đã khá là cũ rồi đúng không ạ và đối với dòng 2014 trở về đây thì chưa có hiện tội lỗi gì cả và máy dùng vẫn là ok nên các bạn có thể yên tâm không vấn đề gì cả nói tóm lại để chọn đưa để chọn mua MacBook Pro ở thời điểm hiện tại thì mình sẽ phép phân chia ra theo một số nhóm như sau để các bạn chọn lựa một chiếc máy 13,7 inch để phục vụ công việc à, thiết kế nhẹ nhàng chạy phần mềm uh, à, 2D thì các bạn thể chọn lựa một chiếc MacBook Pro uh, 2014, 2015 tầm tiền dao động khoảng từ sấp xỉ 20 triệu còn đối với dòng MacBook Pro 13,3 inch đó 2016, 2017 thì bạn bỏ ra số tiền tầm khoảng 25 26 triệu đối dòng máy line new. Còn đối với dòng 15,4 inch để các bạn làm công việc ờ, thiết kế đồ họa chuyên nghiệp thì các bạn ờ, cần bỏ ra số tiền tối thiểu tầm khoảng 25 triệu đối với dòng máy đời 2014. Còn với dòng 2015 thì các bạn phải bỏ ra tầm khoảng 28 29 triệu. Còn các đời máy cao hơn 2016 2017 thì bạn bỏ ra số tiền dao động tầm khoảng 35 đến 50 triệu tùy theo từng cấu hình. Và trên đây là một số chia sẻ của mình để việc chọn lựa chiếc MacBook Pro làm sao phù hợp với công việc cũng nhu cầu sử dụng các bạn à, hy vọng là video sẽ giúp ích các bạn à, trong việc chọn lựa cho mình một chiếc máy phù hợp nhất và video mình xin phép được tạm dừng tại đây xin thành cảm ơn chú ý theo dõi của các bạn xin chào hẹn gặp lại video lần sau à, các bạn đừng quên like share và đăng ký kênh để theo dõi mình để ủng hộ mình nhé xin thành cảm ơn